Chào mừng các bạn đến với THOL Stream quận 12 Và trước mặt chúng ta là một chiếc máy khá là đẳng cấp của dòng Pro Performance Plus Có tên gọi là Sixtic Pro Cái đó là lý do tại sao hãng StubTub á, xin anh sử dụng tất cả những ảnh video của anh để quảng cáo và truyền thông trên thế giới đây là một chiếc máy tập lưng rất hiệu quả trong dòng tập lưng khi mà các bạn chỉnh cái răng nó dài ra thì các bạn sẽ gặp một cái khó khăn là lấy răng dày lấy răng dày muốn muốn giải quyết khó khăn đó dễ lắm nhấn này nè ép vô lại tí đó không rồi giúp cái này là freeway tác dụng của cái máy là freeway thì các bạn tập cần phải freeway cái cổ tay Right phun cây chưa phun từ từ chiếc máy này á tác dụng là cắt cơ tập trong cái những cái giáo án lean body superset prop set cái đó là duy tập nha còn mấy bạn mới vô tập là nó lên cơ luôn á đó. nó nhẹ không nhẹ nó nặng không nặng nó khó khó mà dễ không dễ nó nằm một cái tầm cái tầm là mỹ đế hai em phải vô đây cảm nhận mới hiểu được Diêu Nguyễn đứng đây tôi rất là tự hào Tại vì á Hiếm phòng sim nào nó dám chơi hai hệ máy đó mà Bởi cái hay của cái này á Là bạn thấy là Diêu Nguyễn chơi luôn cả hai hệ máy Một hệ BBS kết hợp với hệ BBL S với L nó khác dòng thôi Chung Chung một cái phân khúc là Pro Performance Plus Performance Plus nha Tại sao đã có cái máy này rồi mà nó còn có thằng BBL nữa Thằng BBL là một cái thằng gì đó nó thầy một cái đẳng cấp của một người tập lâu năm Nó mạnh mẽ, nó can trường Nó nó dũng mãnh như những chiến binh bất bại ngoài xã hội còn cái dòng này là cái gì? Một cái sự đề ba, một cái gì đó là một cái trải nghiệm gym Một cái sự bay bổng, một sự thăng hoa Mỗi cái dòng nó đều có cái thế mạnh riêng của nó ở đây không là sự so sánh không là sự so sánh nặng hay nhẹ không là sự so sánh mắc hay rẻ mà là một sự kết hợp hoàn hảo của Thor Gym các chi nhánh vô Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! chắc chắn một lần nữa duy làm tốt hơn model này các bạn có thấy vậy không các bạn có thấy là trong những video của dương nguyễn đều máu lửa trong những video của dương nguyễn đều thêm có sự nghiêm túc chứ không phải trong video của dương nguyễn là những cái tấm hình chụp xong lấy tiền một lần nữa kiểm điểm đồng chí này cái đó là lý do tại sao cái hãng stop up á xin anh sử dụng tất cả những ảnh video của anh để quảng cáo và truyền thông trên thế giới có được mua đồ quá chất nhanh không trả tiền mấy em rồi đúng không full cây cũng là cái set cuối cùng để chúng ta trải nghiệm một cái máy tập đẳng cấp của dòng PPS đơn giản như như gì Duy Nguyễn chỉ nếu mà các bạn là fan của Duy Nguyễn thì các bạn đã quá biết được cái động tác này còn bạn chưa là fan thì bạn hãy nhìn những gì Duy Nguyễn thiện một cách máu lửa một cách máu lửa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 Ah!